tập 6 Mỹ nhân nhà ai Đêm hôm một mình đi trên đường Mỹ nhân Hoa thủy Rượu Bảo bối uống một chút Đẹp thai, đẹp thai Đẹp thai, đẹp thai Tiểu Duy Bỏ ta ra, bỏ ta ra Bằng không, đến trái tim của ta mà cô cũng muốn ăn Cô càng ngày càng ti tiện đấy Má của súc sinh cũng không bỏ qua Cô đúng là sống bám vào nhân gian Nếu thấy ta ti tiện Thì hãy tránh xa ta ra sao lại cứu ta Cô là phạm nhân của ta Có chết thì cô cũng phải chết trong tay địa ngục hàng băng ta Đại nhân hao tổn tiên khí của mình vì tiểu di Chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì ta là phạm nhân của ngài ư Cô nghĩ cô là cái gì chứ Theo như ta thấy Cô còn ti tiện hơn cả đám súc sinh kia Chẳng qua là tu hành lâu hơn thôi Ngươi Vậy bây giờ ngài Muốn đưa ta về ư Tiên khí của ta chỉ có thể tạm thời giữ tính mạng của cô Nếu như không theo ta về Đợi tới lúc hiện nguyệt Cô sẽ hồn bay phách lạc Vì thế mà đại nhân không nhẫn tâm thấy ta hồn bay phách lạc ư Cô sống bám vào nhân gian Rồi cũng giống như con người Tự cho mình đúng Thật ngu ngốc Đúng là ta ngu ngốc muốn ở lại nhân gian Là ta tự nguyện Hồn bay phách lạc ư Ta không sợ Chỉ có địa ngục hàng băng vô tâm vô tình như ngày Mới là người phải trở về đi Về hay không Không phải do cô quyết định Đại nhân, hình như tiên khí của ngài không thể tương hợp với linh khí của ta. Khó chịu quá. Tiên khí của ta hơi mạnh. Cô tu hành chưa đủ thời gian. Di bằng hãy cùng ta quay về. Được rồi, ta sẽ cùng ngài quay về. Tiểu vi cô nương Tiểu Duy cô nương Tôi nghe nói vị thần y này có thể chữa được bách bệnh Để tôi đưa cô đi Công tử, phiền công tử rồi Đây là bệnh cũ lâu năm rồi Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi Tiểu Duy cô nương, bệnh lâu ngày càng không thể trị quả, Cô không cần chịu đựng như vậy Để ta đưa cô đi khám bệnh được không Ta đỡ nhiều rồi Huynh nhìn sắc mặt của ta đi Sắc mặt của cô đúng là đã khá hơn nhiều rồi Ta nói rồi mà Không cần tìm đại phu đâu Cũng không được Tuy bệnh đã khỏi rồi Nhưng đó là căn bệnh tích tụ đã lâu Nếu không trị tận gốc E rằng sau này sẽ càng nghiêm trọng Công tử Huynh quá lo lắng rồi Bệnh của ta không nghiêm trọng đến mức đó đâu Tiểu Di cô nương, cô đừng từ chối nữa Bệnh tình của cô thế nào ta cũng đã chứng kiến Nếu như một ngày bệnh tái phát Bên cạnh cô không có ai chăm sóc Tới lúc đó bệnh càng trở nên nghiêm trọng Ta có nghe nói Trung thần y của bản thảo đường Y thuật rất cao siêu Chúng ta thử tới đó xem Có lẽ ông ta có cách trị tận gốc căn bệnh này Nhưng mà công tử Sao thế Chân của ta đau quá Ta cõng cô đi Không cần đâu Nam nữ thọ thọ bất thân Tiểu Di thật xin lỗi ờ, Không sao cả Ta lấy xe ngựa Không cần đâu Thật ra ta tự đi được Vậy được rồi cả phiền công tử dẫn đường Ta đỡ cô Đi từ từ thôi Còn đau không Không biết tỷ tỷ chạy đâu mất rồi Không biết đã săn được mồi chưa quan tới ngươi Biết điều thì tránh sang một bên Người phải tránh chính là ngươi Ngươi không tránh Đừng trách ta không khách khí Có bản lĩnh đấu à. với ta đi Đừng nghĩ có thể động tới tiểu duy cô nương Tiểu duy cô nương à <laughs> Cẩn thận trả đi Ra được rồi Tiểu Duy Tiểu Duy Chắc đại nhân đang nghĩ Dựa vào pháp thuật của ta Sao có thể làm khó ngài Nhưng ngài đừng quên Ta là hồ ly Đa tà đại nhân đã cho tiểu nhân tiên khí Nhưng mà Ta sẽ không theo ngài về đâu Có bản lĩnh Thì lần sau đừng mềm lòng như vậy nữa giờ mà còn phải lên đường Mệt quá đi Nơi quan du này Cũng không có được một nơi nghỉ chân Nơi quan du làm gì có nhà trọ Trước mặt hình như có ánh sáng Chúng ta đi xem thử đi Được Tốt quá rồi Căn nhà lớn như vậy chắc chắn có phòng để ở Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây một đêm Được thôi Đợi chút Ta thấy căn nhà này có vẻ gì đó rất cổ quái Hay là chúng ta đừng vào đó Ta thấy cô nghĩ quá nhiều rồi Ta chẳng thấy có gì cổ quái cả A Mạc, cô lo lắng rồi Tối nay chúng ta cứ nghỉ tại đây đi Công chúa, người thấy chỗ này mọc đầy cỏ dại Dường như đã thấy quan phế lâu năm Nhưng ở cửa lại treo lồng đèn đỏ Chẳng phải rất đáng nghi ngờ sao Có gì mà đáng nghi ngờ chứ Nơi này xa xôi không biết chừng do nhà chủ lừa dọn dẹp Mới khiến cảnh tan quan như vậy Cô đó đừng có đa nghi như vậy nữa Được rồi Ở đây ta lớn tuổi nhất Ta đi trước Tối nay sẽ nghỉ ở đây Đi thôi Đi nào có ai không Xin hỏi có ai không Công chúa Ở đây có vẻ rất kỳ lạ Hay là chúng ta tìm nơi khác để nghỉ đi Đã không có ai mở cửa Thì đành phải vậy thôi Đi thôi Ba vị nửa đêm gõ cửa, xin hỏi có việc gì? Cô nương, chúng ta đã đi suốt đêm, đi ngang qua đây. Xin hỏi liệu có thể vâng. qua đêm ở đây được không ạ? À? Cô nương, xin cứ yên tâm, chúng ta chỉ ở đây tới sáng sớm à, mai sẽ rời đi, không làm phiền cô nương nhiều đâu. Cô xem ba người chúng ta. Không tin cô ấy. Cô nhìn quân đội chúng ta, tướng mạo đường đường chính chính, nhìn đã biết là người lương thiện. Cô nương cứ yên tâm. À? Vậy được rồi Cô nương đôi mắt trong sáng Nước da mịn màng Vừa nhìn đã biết là một tuyệt sắc gia nhân Vậy tại sao phải đeo tấm khăn đó làm gì Tiểu nữ nhung nhang bị hủy hoại Sợ sẽ làm các vị <laughs> kinh sợ Cô nương khiêm tốn quá rồi Tại hạ không sợ đâu <laughs> Ba vị hãy theo ta ờ, <laughs> Cảm ơn cô nương Đi thôi đi thôi Đi thôi Đi thôi cô nương Căn nhà này lớn thật à? Sân thật đẹp thật lớn Đúng vậy, cô nương Một mình cô ở đây sao Không phải Nhà cô rộng như vậy Cũng không có người ở Chẳng lẽ cũng không có nô bọc à Cô nương Có thể tìm một căn phòng nào cũng được Đúng vậy Có khách tới nhà Nếu không tiếp đón chu đáo Gia phụ sẽ trách ta Cô nương Chúng ta sẽ nghỉ ở đây ư ừ. Chỗ này có thể sao Cô nương Cô nương Cô nương Bảo vệ công chúa A à, Mạc à, nói đúng Căn nhà này cổ quái Quả là đáng sợ Căn nhà đầy âm khí Chẳng lẽ vào nhầm nhà ma thật lợi hại Cũng may trên người ta có ngọc phát sáng trừ ta chú có bị thương không à? Không có Mai mà có thanh kiếm này Đừng nói nhiều nữa Giờ phải ra khỏi đây thôi Được công chúa Đi theo ta Đi Âm mạc Công chúa Biểu huynh Công chúa Cứ chạy thế này không phải cách hay Phải trốn thôi chí là nặng như vậy Ngươi là ai Ngươi là ai Vậy ngươi là ai Ngươi ở đây sao Đương nhiên là không phải rồi Xem ra Cô không phải là người ở đây Ta bị lạc đường liền vào đây Muốn xin nghỉ ngờ một đêm Xin vị anh hùng tha mạng Đứng dậy thì ra là vậy Nhưng mà gọi anh hùng thật không dám nhận Ta cũng là người qua đường giống cô Đều muốn xin qua đêm Không ngờ gặp phải yêu quái Đi lạc trong ngôi nhà này Yêu quái ư Đừng sợ đừng sợ Có ta đây Ta sẽ bảo vệ cô Nhưng mà Căn nhà này không an toàn Cô phải theo sát ta Không được tách khỏi ta Đa ta đại hiệp Đại hiệp Ta là đại hiệp ư Yên tâm đi, đại hiệp sẽ bảo vệ cho cô Theo ta, đừng tách ra khỏi ta đấy Đi Đi Quá ra là liên qua yêu Cô nương Cô nương đừng sợ Không sao rồi Cây đau Quá ra cô sợ cái này Nào Mau đứng dậy Đừng sợ Ta sẽ không hại cô đâu Vì trên giang hồ Ta là đại hiệp ờ. Đại hiệp áo xanh uy danh lừng lẫy Đại hiệp áo xanh lý tịnh Đúng là một nhà đầu không biết trời cao đất dày Nếu không có ta Thì vừa nãy cô đã thành bữa ăn ngon cho Liên Hoa yêu rồi Đa tạ đại hiệp ra tay cứu giúp Tiểu Duy cảm ơn cũng chẳng đủ Cô tên Tiểu Duy à Tiểu Duy Cái tên thật hay Cô thật là ờ, xinh đẹp Cứu giới Tịnh nhi cứu ta Xong rồi là biểu huynh Mau theo ta Tịnh Nhi, mau cứu ta Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ cô Người rốt cuộc là ai Đừng phí lời giáo Xem hắn rốt cuộc lại Công tử Công tử Công tử Sợ chết đi được Huynh ấy không à? phải biểu huynh của ta Công tử Ngài không ờ, sao chứ Không sao Vừa nãy có kẻ mặc đồ đen đánh lén ờ, bọn ta Mặt của hắn thật đáng sợ Giống như Giống như cành cây khô của cây cổ thụ Mà chúng ta thấy ở sân vậy cái cây đó thật là kỳ lạ Xem ra ngôi nhà cổ này là nơi ở của yêu tinh Công tử Cô nương này là Cô ấy giống chúng ta bị lạc đường Không chỗ trú chân Mới vào căn nhà này Đúng vậy đại hiệp Nghe đồn lão thụ biến thành yêu tinh rất đáng sợ Chúng ta tiếp theo phải làm sao đây Đừng lo Chính sẽ thắng ta Có chúng ta ở đây sẽ bảo vệ cô Công tử Nên chú ý cẩn thận Chúng ta không nên tách nhau nữa Kỳ lạ Ở đây hình như đang hút tinh lực của ta Rốt cuộc là quái gì vậy Huynh ấy sao rồi Huynh ấy ngất à. rồi à, Yêu quái Yêu quái Công tử Yêu quái Biểu huynh Yêu quái chạy lâu rồi Đó là tiểu duy cô nương Tiểu ờ, duy cô nương Công tử Công tử không sao chứ Quá ra là thiên nữ trên trời đã cứu ta Không sao Không sao Hai tròng mắt của huynh sắp rơi ra rồi kìa Còn nhìn nữa Nói linh tinh Để cô thấy bộ dạng ta như thế này Đúng là khiến cô phải chê cười Công tử Ở đây quá nguy hiểm Chúng ta mau rời khỏi chỗ này đi Đợi chút Yêu nguyệt ở đây rất lộng hành, có phòng cũng không phòng được, chỉ bằng lý tỉnh chế động, để tới khi trời sáng hãy đi. À? Ôi mẹ ơi, sao lắm yêu quái vậy? Mau chạy thôi, chạy đi. Tiểu Duy đi thôi. Chỗ này trông thật giống Phật đường Phật đường trừ yêu Nhất định sẽ an toàn Đi Đi Mọi người sẽ bảo vệ cô Đây không phải là Phật Đây là thần thánh gì vậy Bệ thờ rất ngay ngắn Là có cả nến Xem ra là có người A Mạc Biểu huynh Tiểu Di cô nương Cứu với Tiểu Hồ Ly Dám phá hỏng chuyện thuốc của ta Ta tự nguyện liên quan gì đến ngươi Với kẻ nửa người nửa yêu Quái vật trời đất không dung như ngươi thú yêu nghìn năm ta Ăn cả người lớn yêu Tiểu Duy cẩn thận Tiện Nhi, cô không sao chứ Nào Công chúa Tiện Nhi Một không sao chứ Sao rồi không sao chứ Đại ca Các người không sao chứ Bọn đệ không sao Đại ca Tam muội muội không bị thương chứ Vừa nãy rất nguy hiểm Sao vậy Sao vậy Ta không sao còn nói không sao nữa Chắc là bị thương ở đâu rồi Thật sự không sao mà Yên tâm đi Tẩu Nhị Dương Tử Nhị Dương Tử dừng bước Có chuyện gì Dương Tẩu Nhị Dương Tử Đại ca ngài chẳng hề xem ta là thê tử Suốt ngày tu tiên luyện pháp Thậm chí tẩm cung cũng không cho ta giàu Ta chỉ là món đồ trang trí thôi Là do Tẩu tự mình chọn Không liên quan đến người khác Cáo từ Nhị Dương Tử Nhị Dương Tử Hồ Điệp biết lỗi rồi Ngài tha thứ cho ta đi Nói chuyện với ta có được không Ta chẳng qua chỉ là một nhị dương tử không quyền không thế Nếu để dương hậu thế tẩu và ta đi với nhau Thì tẩu đến cả tư cách là món đồ trang trí cũng không còn đâu Mở cửa Nhưng hậu Ngươi không được vào Chả sống rồi à Ngươi dám cản ta Dương Nhi con làm sao vậy Dương Nhi Dương Nhi Đại trưởng lão Đại trưởng lão Đại trưởng lão không xong rồi Ta nói bao nhiêu lần rồi Những lúc thế này tuyệt đối không được vào mật phòng Nhưng mà Không ngưng nghị gì hết Nhưng đại dương tử ngãi bị tàu quả nhập ma rồi mở mắt ra đi Dương Nhi Đại dương tử tâm thần bất định Hấp tấp dội giả Bây giờ tẩu quả nhập ma Tự quỷ quả sức mạnh của chính mình Quan tài băng này của ta Cũng chỉ có thể giữ lại hồn phách linh khí Nhưng rất khó bảo toàn tính mạng Lúc đầu Lúc đầu nếu không phải người xuống đó luyện pháp thuật gì đó thì làm sao nó ra nông nổi như hôm nay Tự quỷ hột phách Là do bản thân ngải quá nóng vội Thân đã từng nhắc nhở rất nhiều lần Nhưng ngải vẫn luôn xem lời ta nói như gió thoảng Thế bây giờ phải làm sao Bây giờ phải làm sao Ta chỉ có một đứa con này thôi Ta sẽ không tiếc mọi giá để cứu nó Ngươi là sư phụ nó Người phải cứu nó Ông nhất định phải cứu nó Xin Dương Hậu yên tâm Thần nhất định làm hết sức Ngươi cứ việc nói đi Trên thế gian Người có thể gọi là Kim Hoàng Chỉ có thể là hậu duệ của nhân hoàng Cũng chính là công chúa Kim Hoàng tâm thiếu Chính là trái tim của công chúa Muốn cứu mạng đại dương tử Chỉ còn cách lấy trái tim của công chúa Nhưng Hoàng cung Trung Nguyên bảo vệ nghiêm ngặt Trái tim công chúa Người nói sao ta lấy được chứ Đúng Đây cũng chính là vấn đề Mà ta thấy khó nhất Ta đã sai thuộc hạ phong tỏa mọi tin tức Việc này không được để ai biết Nói là đại dương tử đóng cửa luyện công Không gặp người ngoài nhưng người biết rõ việc này không thể giấu quá lâu Ngộ nhỡ đại dương biết được sẽ ra sao Dương hậu hãy yên tâm Ta sẽ nghĩ cách che mắt đại dương Cái cần thiết nhất bây giờ Là làm thế nào để có được Linh khí phượng hoàng A Mạc người nói xem có phải là ta không đẹp bằng Tiểu Duy phải không Công chúa không phải là thường nói Tướng mạo chỉ là gia thịt bên ngoài Sao bây giờ để ý điều này Gia thịt bên ngoài cũng chia ra xấu và đẹp Nữ nhân vui vì dung mạo của mình Sao mà ta lại có thể không để ý đến chứ Công chúa, việc ngày hôm nay người cũng nhìn thấy rồi Trong lòng của Dương Anh đó đã có người khác rồi Đó là bởi vì huynh ấy à? không nhận ra được ta à? Công chúa, đừng giải thích cho hắn ta nữa Nếu như trong trái tim của người ta có người Thì làm sao lại không nhìn ra được công chúa Hơn nữa, chỉ vì tiểu gì bị sợ hãi một chút Mà hắn phải ở lại nơi cổ quái này Có thể thấy được là hắn vô tình với công chúa Nếu đã vậy, công chúa, người Hà Tất phải dành tình cảm cho hắn Chúng ta hồi cung thì hơn Không được, ta không quay về Không dễ dàng gì ta mới ngàn dặm xa xôi đến được đây Sao lại có thể quay về, ta không về đâu Công chúa, người làm sao lại phải khổ như vậy Ta không phải là khổ gì cả Ta chỉ là không cam tâm Quân ấy và Tiểu Duy chắc hẳn quen biết chưa lâu Ta còn quen biết đại ca trước cả Tiểu Duy Lại còn là huynh đệ tốt, chân thành với nhau mà Tình cảm giữa ta và đại ca càng sâu đậm hơn Hơn nữa, Đại ca không phải là tiêu biểu huynh Không dễ dàng bị cái đẹp làm cho mê hoặc đâu Công chúa đừng dối mình dối người nữa Hai người quen biết nhau bao lâu trước, Người đã hiểu về người ta được bao nhiêu À mà đừng nói nữa Không cần biết như thế nào Ta phải cá cược với bản thân một lần Ta phải tự giành lấy hạnh phúc cho chính mình Dương Hậu xin bớt đau buồn Sự việc của đại dương tử không cần lo lắng quá Tự thần sẽ cố nghĩ cách Không lo lắng Ta chỉ có một đứa con trai Nếu như nó gặp điều bất trắc Thì người kế dương vị chắc chắn là thằng con quan trịnh cát kia Ngươi nghĩ rằng tới lúc đó Hắn có thể bỏ qua cho ta sao người hãy bình tĩnh lại một chút đi Có thần ở đây Đại dương tử ngày ấy Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu hơn nữa, Trịnh Phu Nhân và Nhị Dương Tử chưa có ý đồ tranh giành quyền lợi. Người không cần buồn lo vô cớ. Người quá ngây thơ rồi. Trước đây còn Đại Dương Tử Bọn chúng tất nhiên là không dám hóng hách Bây giờ tình thế khác rồi Chỉ cần tình cát đắc thế Hắn nhất định sẽ tính hết bán cũ thù mới với ta từng món thôi Tuyệt đối ta sẽ không để bất kỳ ai dầm ngó vị trí của đại dương tử đâu Tuyệt đối không Ta phải giúp đại dương tử giữ vững dương vị Giữ vững tôn nghiêm cho mẫu tử ta